Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em cũng biết là hôm nay tôi ra một cái clip vào buổi chiều Làm một con game khác là con game Honkai Star Rail Thì đó nó chỉ là một cái thử nghiệm thôi anh em nhé Cái việc mà tôi ra clip Honkai Star Rail không có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ ra clip auto chat của tôi Đấy, tức là buổi tối vẫn là ra clip auto chat bình thường anh em nhé Đấy, tôi uh, thông báo như thế để cho các anh em mà theo dõi tôi qua cái bộ môn auto chat yên tâm còn cái việc mà tôi ra một cái clip về một cái con game khác Thì đơn giản là tôi muốn phát triển kênh thôi Tôi muốn kênh của tôi nó phát triển hơn nữa Nhắm tới nhiều những cái đối tượng của các người chơi các cái con game khác nhau Đấy Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các anh em auto chết cả anh em nhá Tiến độ nó vẫn là hàng ngày thôi Clip vẫn ra hàng ngày Đấy, còn hôm nào tôi bận thì tất nhiên là sẽ là cả hai đều không có clip <laughs> Cả hai bộ môn đều không có clip nhá anh em nhá Và Cả hai cái bộ môn thì nó cũng đều là những con game chiến thuật là những cái uh, tựa game mà tôi rất thích chơi đó là những cái, cái con game mà tôi rất thích chơi anh em cũng biết là trước đây uh, có một cái con game khác đây chính là cái con game Langrister đấy tôi cũng chơi nhưng mà cái con game đấy thì nó ít phổ biến nên là tôi không làm clip bây giờ tôi có chơi cái con này và tôi thấy là cái việc mà tôi vừa chơi và tôi vừa làm clip thì nó cũng một công đôi việc thôi nên là tôi quyết định là tôi làm clip luôn đấy và cái con game Honkai Star Rail thì thực ra trong cái thời điểm hiện tại tôi thấy cũng rất nhiều người quan tâm thế nên là tôi làm nha anh em nhá đó là một vài cái lời tâm sự của tôi trong cái um, thời gian sắp tới cái hướng đi của kênh là như thế muốn mở rộng kênh muốn tiếp cận đến nhiều những cái người chơi khác Đấy, nhiều những cái thể loại game khác nhau nha anh em nhá và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Lâm Vũ và anh em Vũ Trung Kiên đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Đồ trận này thì nó hơi lửa lạc lửa mơ Nhưng mà bài thì có thể là Chơi bắn trưởng được đấy anh em ạ Được Đầu game thì tôi ra một con rồng mập Và một con uh, ách 2 sao Rất có thể là nó sẽ là gót đỏ Trận này ờ, tôi cũng đã tích những cái con Thuộc cái tộc kiplen vào rồi Có thể là chúng ta sẽ được chơi gót đỏ Trong cái trận đấu này Đồ thì nói chung là cũng chưa dám chốt bởi vì nhiều khi là chúng ta đánh một lúc xong rồi tự nhiên nó lại thành warrior Đấy cứ từ từ anh em nhá Nó cũng sẽ có cái gì đấy cơ Tín hiệu một chút Có, có cái tín hiệu Đấy Nhưng mà cũng chỉ thêm được một con thôi Thế thì cũng chưa chốt được đâu Có thể là warrior đấy nhá Có thể là warrior đấy Rồi bán hai con này đi Tôi phải up cấp round này nó này áp cấp rồi Có khi tôi cũng sẽ phải chốt đồ luôn Đồ bây giờ ghép cái gì mà Nó có thể dùng được cho cả hai line up Một cái chén thánh Ok Một cái chén thánh cũng để chơi được cho cả hai line up Thường là tôi sẽ nếu, nếu, nếu mà bài nó mạnh mạnh một chút thì tôi sẽ ghép đồ luôn anh em ạ Chứ tôi không có để dành đồ đâu Ghép luôn đầu game ấy mà anh em lại xác định up cấp nhưng mà anh em không có đồ thì nó yếu lắm nó cũng không mạnh nhất là những cái món đồ kiểu đầu game mà bố kiểu dạng như búa xét cái bờ linh ấy mà người ta có mình không có thì khá là yếu ở đây là có một cái chén thánh là cũng là một cái món đồ mà có thể là khỏe giai đoạn đầu game cũng rất là ok ai à mèo ấy nhưng mà phải có một con nữa Như này thì sao 6 con ở trên bàn cờ Khó khỏe hơn không nhỉ Hay là kích hệ Warrior thì khỏe hơn Cái đội hình này thì trâu ấy nhưng mà nó không có đam anh em ạ khả năng thua ờ. Ví dụ như là ba warrior ở, ở trên ấy Xong ở dưới có một con rồng mập Lâu lâu khạc có phát Gây được khá là nhiều đam Và để như này thì nó lại Chủ yếu đam lại đến từ cái con con con superman thôi superman Chứ còn mấy cái con kia đánh được cái gì đâu Được cái là nó trâu bò Đấy câu kéo nhiều thời gian để cho superman xoay Cũng được hai con rồng mập rồi này áp cấp và cho hai rồng mập vào có đam áp cấp cho warrior vào luôn đi rồi trận này tôi cũng sẽ hưởng đến gót thôi rất có thể là sẽ là gót rồng mập trận này gót rồng mập đúng không nhỉ con rồng mập ở trong beta mới này thì thực ra nó cũng được bắp khá nhiều đấy Nhưng mà tôi thấy cũng ít người chơi Không hiểu sao ấy, rồng mập ít người chơi lắm Không ở trong rank không thấy ai chơi mấy đâu Chưa hiểu là, là cái vấn đề của nó là vấn đề gì Hay là vì cái bộ này nó yếu Mà tôi nghĩ là nó không yếu Rồng mập được bắp khá khá đấy Ngày trước là, là, là so với bây giờ là yếu hơn cái skill của nó là 50 dam trên một giây cơ mà nó ờ, Không hiểu lý do làm sao Cho con gấu ấy vào ngon hơn không Cho gấu vào thì mất warrior Nhưng mà lại thêm được một con Đấy Như này đi hai con gọi đệ luôn Kẹp với cả đỏ chỉ kích hai hệ đó hai tộc Đấy, một là tộc Kepler, hai là tộc uh, tộc Sivet. Nhưng mà tôi nghĩ là như này nó khỏe hơn á, Hai con gọi đệ. Chứ còn cái cái cái hệ Warrior thì thực ra nó cũng không khỏe đâu. Chỉ là thêm một chút giáp thôi mà, có 6 giáp hay là tám giáp gì đấy thôi. Mà nói chung là là cũng chả cần. Đầu game khi mà chúng ta có nhiều đệ gọi nhiều đệ ra thì nó còn khỏe hơn Đó. Hy vọng là có thể lết được đến cái round uh, ờ, 12 đi yeah, Lết được cái chuỗi này đến round 12 đi Sau đó là có thể lên được level 7 Con dòng bập lên được 2 sao chuyển sang chơi gót đỏ luôn dòng bập có thể chơi được dòng bập 2 sao mà kết hợp với gót đỏ Cái giai đoạn level 7 chưa cần có Grim đâu Nhưng mà nó đã mạnh rồi Cứ có bốn đỏ là được ok bốn đỏ hai gót kẹp sông mập ừ. cái đoạn đấy chắc là chỉ sợ mấy cái thằng hunter thôi sáu hunter thôi chứ còn cũng chả sợ thằng nào sáu bit sợ sáu bit nữa nhưng mà sáu bit cái tầm đấy chắc là cũng chưa có nhà nào phong đổi đâu đấy 6 bit hoặc là sáu hunter thì khá sợ còn mấy cái line up khác thì nói chung là cũng làm ăn năm thua vấn đề là co lên hai sao có đồ không hay thôi này chắc vẫn ăn được rồi bởi vì tôi có quá nhiều cái con Ulit ở trên bàn cờ ấy anh em thấy không đã cộng si vét rồi cộng ba rồng rồi xong rồi lại một đống gọi đệ nữa quá khỏe luôn 12 màu <laughs> đẩy ở, ở round 9 nó đẩy 12 màu luôn Swordman mà lên được 2 sao nhá Xong rồi là dòng mập lên được 2 sao tôi sẽ chuyển luôn Còn nếu mà Swordman chưa lên được 2 sao thì cứ từ từ đã anh em ạ Không phải vội đâu Sivet bây giờ là vẫn là chân lý nhá anh em nhá Rồi Để xem là gặp thằng nào đang 11 à Hunter X chưa gặp Hunter X chưa gặp Yếu không phải làm gì hết áo sau cứ để đó ai kinh ai bốn saman rồi thằng ấy gặp thằng bốn saman là mất chuỗi đấy anh em ạ thằng bốn saman giai đoạn này mà bốn saman được là khỏe lắm đấy người nước này thêm một người nước này <clears throat> có thể là sẽ là gót người nước nha anh em nhá gót rồng mập gót người nước thực ra là là hai con này con nào chơi làm co thì cũng được nhưng mà nó phụ thuộc vào con grim nếu mà chơi uh, rồng mập thì nó là grim còn nếu mà nó không uh, có con uh, grim ấy thì chơi cũng khá khó đấy nó sẽ khá là mệt khi mà không có combo Rồi, nói chung là thằng ấy yếu thôi Round sau nếu mà up cấp lên thì sẽ cho hai con Scootman vào thì cũng ok hai con Scootman kết hợp được với Sivet Ồ Grand Herat à áp cấp cho Grand Herat vào <laughs> hai sao cho vào đó. Grand Herat hai sao anh em ạ Đó Được Con này làm tăng cơ cũng được Grand Herat hai sao Máu nhiều Cho vào cũng ok Nói chung là đầu game thì con nào hai sao cũng được anh em ạ hai sao nó gánh hết con nào cũng được ui gặp luôn cái thằng này ạ thế đi vãi cứt rồi nó saman này ăn nổi không nhỉ mày quá biến ngu anh em ơi biến ngu này chắc vẫn ăn được ok ok ủi mà nó cũng áp lên 7 rồi nó cắt chuối đấy mày quá anh em ạ biến hơi ngu thế là tôi thoát rồi Thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi. Ấm rồi, ấm rồi, yên tâm, yên tâm. Tông này yên tâm rồi. Bây giờ cái thằng sợ nhất thì tôi nghĩ là nó là cái thằng đấy rồi. Đấy còn những cái thằng còn lại tôi thấy nó có vẻ hơi uh, yếu. Nó thằng Dota à Doda à? Có phải không? Đi Doda. Thằng này thì nói chung là cũng hơi mạnh một tí. Khi mà có mấy con Hunter hay sao Hy vọng là không gặp thằng đấy sớm Để tôi form được con rồng mập hai sao kẹp với cả gót đã Lúc đấy thì cũng không có gì ngại phải đâu Chơi ở level 7 là, là ngon rồi Trừ khi thằng ấy lên được 6 Hunter thôi Nhưng mà người chưa có 6 Hunter tôi vẫn yên tâm Ui bọn nó Bọn nó up 7 nó xả hết tiền rồi kia kìa máu chuyến thế bạn ơi gặp luôn này ui rồi ôi qua được cái cổng này thì mới mới mới gọi là ngon lành nhá tôi chết rồi thua rồi quyết tâm cắt chuỗi tôi anh em ạ quyết tâm cắt chuỗi rồi quyết tâm cắt chuỗi rồi bạn ơi không ăn được hunter tôi chưa có một cái cái celery nào đáng kể ở đấy cả Co chưa lên được hai sao thì đành phải chịu thôi, mất chuỗi rồi. À, thằng này nó tính toán nó cũng chuẩn phết đấy. Tính ra 13 gặp tôi xả tiền lên up 7 xả tiền cắt chuỗi là cũng kinh phết nhở. Thôi bây giờ đánh từ tốn vậy. Xong rồi. Đánh từ tốn thôi. Khi mà có chuỗi thì thực ra chúng ta đánh rất là căng thẳng lúc nào cũng phải căng cái đầu lên để xem là có giữ được cái chuỗi đấy không Xem đối thủ như nào xả tiền ấy Nhiều khi xả tiền sai một cái là sùng hố Xả tiền quá tay một cái là là cũng sùng hố Đấy hay là xả tiền nhưng mà lại không chiến thắng ở đối thủ thì cũng sùng hố Nhưng mà nếu mà chúng ta không có chuỗi ấy, thì cái việc nó rất là đơn giản Tuấn cơm riu à? à đúng rồi, riu đây còn gì nữa Chả nhẽ lại là fake <laughs> Anh em muốn riu hay là, là không riu ấy Anh em cứ nhìn cái cái chat ấy là anh em biết chat này, bàn cờ này hay là con kỳ thủ là những cái mà anh em có thể nhận ra. U. Uh. Ơ cái ông kia cắt chua tôi cũng hóa ra cũng là fan kênh à. Dã man thật. Anh em nói counter ở mết thì cũng đúng đấy. Tôi đang trên con đường tìm hiểu xem cái việc counter và cái bọn mết đấy. Mết bây giờ nó khỏe quá. Nó khỏe quá Cần phải có cái cái gì đấy để nó cân bằng lại game Đấy <clears throat> Mà anh em cũng có thể thấy là Assassin là nó cũng có thể counter được Đúng rồi, Assassin là counter được Kẹp với cả 6 Assassin kẹp 4 cá ấy, là ăn được mết đấy Mà tôi muốn tìm những cái lab khác nữa 6 mét 4 gót 4 vô sư đúng rồi Lab chó đẻ anh em ơi Ghét cực kỳ luôn đấy Tôi cực kỳ ghét cái bộ đấy luôn vào game thế nào chơi cái bộ đấy tôi ghét lắm mà nói chung ấy là dạo gần đây tôi cũng kiếm ra một vài line up counter được vào cái bộ đấy nó cũng đỡ bực hơn ngày trước ngày trước thì bực lắm anh em ạ vào gặp cũng chả biết chơi kiểu gì để ăn được luôn gặp cái bộ đấy là coi như toàn gặp cái giai đoạn solo 1 vs 1 chuyển kiểu gì cũng thua nhưng bây giờ đỡ rồi bây giờ đỡ rồi anh em ạ bây giờ thì có nhiều line up được tìm ra là có thể chơi được <clears throat> Ví dụ như là Assassin mà tôi vừa vừa mới nói vừa nãy với cả thêm cái layup Exit đánh đôi công thì vẫn rất là ok. Đồ à. Ghép luôn á. À. Rồi chốt luôn. Cái ờ, tinh thể Mala này thì nói chung là cứ cái bộ nào mà cần bắn trưởng thì đều đều cần cả nha anh em nhá. Đều sẽ phải lấy Ừ. Đấy rồi ra rào này Mấy thằng Trung Quốc ờ, đam mê bộ ấy lắm Mấy thằng Trung Quốc cực kỳ thích chơi bộ ấy luôn Ok Nhưng mà cái tầm này tôi khỏe Khỏe thì khỏe nhưng mà tiền thì hơi thọt nha anh em nhá Tiền thì ờ, thọt ôm nhiều không lên được hai sao thọt quá <coughs> Bây giờ làm nào để con người nước hay là con rồng mập lên hai sao nhỉ Trời Chính ra thế là bị lừa đấy Bị lừa đầu game ra con rồng mập tôi cứ tưởng là tôi chơi Cuối cùng có được chơi đâu <laughs> Tập này vẫn thế này Bây giờ ra con máy bay khi quay xe chả chơi rồng mập làm gì nữa Chơi luôn máy bay luôn cho nhanh Anh em nhỉ Chơi máy bay cũng được mà Máy bay cái lượng đồ này cho máy bay cũng có thể gánh được Máy bay kẹp 6 đỏ kẹp cọc Ok chứ U uh, trận này có nhiều người chơi đỏ phết Đây hình như cũng gắt đỏ này May là tôi ra là được cái con mèo ấy nó gánh cho tôi đấy Không là cái tầm này mà không có mèo thì chắc là cũng toang thôi Đấy không có mèo, không có rồng mập rồi cũng chả có người nước, chả có cái gì cả <laughs> Cay thật dù Sao lại cứ phải ra hai cặp này nhở Cáu thật sự Thôi có khi bán bố rồng mập đi nhở Rồng mập ra muộn quá Mà không có Grim Thôi Nếu mà bây giờ ra con người nước hai sao thì Chơi người nước em nhá Chứ còn không không không không chơi rồng mập nữa Bây giờ tôi có một cái con ờ, sao Salivo hai sao rồi Giờ chỉ cần ra máy bay thôi là cũng có thể quay xe được Đấy, chưa máy bay 5 đô Đấy chơi, chơi gót 5 đô Đồ thì những cái đồ mà bắn trưởng ấy bây giờ cho máy bay vẫn rất là ok nha anh em nhá Trận này khá nhiều người chơi mết đấy Đấy anh em thấy không Bọn mết này nó đang beta Mết đang beta anh em ạ khỏe ra cơn ra một là gánh phết rồi Đây rồi Ra cả Grim luôn này Nhưng mà con rồng mập nó chưa ra Đấy nên là tôi thấy là, là, là người nước là hợp lý thôi Rồi gót người nước anh em nhá Tôi sẽ bỏ vào luôn Bán cái con mèo đi để tích tiền Tạm thời chơi hai gót thôi Ừ, sau đó tôi chắc tôi sẽ roll ở 8 Một vài cái để ờ, kiếm 6 đỏ đã 6 đỏ lên 9 Có lên 9 không nhỉ? Đây chưa 8 luôn Chưa 8 mà kiếm con người nước Lên 3 sao rồi sao Thế là nhiều mét lắm anh em ạ Tôi đếm sơ sơ có ba thằng trên mét rồi Cả ba thằng đều có ra rồi bốn thằng ấy Trước đấy bốn thằng trên mét luôn ấy Một thằng Trung Quốc là cũng có ra kẹp với cả đỏ luôn bốn người chơi mết để xem xem là cái cái, cái con ờ, người nước nếu mà kết hợp với gót đỏ thì có ăn được cái bộ mết không nhá anh em nhá để xem có ăn được meta không Ủa <laughs> Một cặp rồng hợp luôn Dã man Cái lúc mà tôi bán đi rồi thì nó bắt đầu ra nhiều Như này có ăn được quái không? Sợ không ăn được quái Nhờ anh em nhờ Trông giống như là thua lắm Có ăn được không nhờ anh em nhờ Nhìn trông hơi sợ anh em ơi Với kinh nghiệm của tôi thì cái đội hình như này thì Với cái rau quái 20 có vẻ hơi đuối Đây là bốn đỏ chứ không phải là sáu đỏ đâu Cảm giác thiếu đam ấy Ui Thôi chết mẹ rồi Đúng là toàn quái rồi anh em ơi Ui rơi <clears throat> Hỏng rồi Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng Hỏng lướt, lướt Mày tê anh em ơi Được quá nhờ May rồi chiến thánh nó bật lên phát Thế là sống Rồi Từ từ đã anh em ạ à. Tôi kiếm cái con uh, God of War vào Luôn ở 8 đã anh em ơi Đây rồi bốn gót đã anh em ạ bốn gót bốn đỏ Bây giờ mà lên uh, kiếm 6 đỏ xong rồi lên 9 ý Kẹp 6 đỏ vào Thực ra nó vẫn yếu bởi vì là cái tầm này máu tôi còn nhiều ấy Chơi 6 đỏ nó, nó không khỏe đâu 6 đỏ nó chỉ khỏe khi mà chúng ta máu sống thấp thôi Nhưng mà thôi Tốt nhất là cứ roll ở level thấp đã Kiếm cái con ờ, con con người nước lên 3 sao đã anh em ạ Máu còn nhiều mà Không có gì phải vội cả Thằng này nó ra được cái con gấu assassin 2 sao trong bộ assassin rồi này Căng đấy Cáo hai gấu assassin 2 sao Đang có chuỗi cộng 5 kìa Assassin uy tín đấy Khan À được Thôi thì để bỏ con God of vua thôi <clears throat> Assassin khỏe lắm đấy nhá anh em nhá Cái bộ đấy là cái bộ mà counter là cái bọn mết hiện tại đấy Khỏe lắm anh em ạ Riêng cái bộ Assassin mà ra con gấu Assassin thì khả năng top 1 nó là nó lên tới 90% rồi 99% luôn Chơi Assassin mà lên được gấu Assassin Này mết này Già sắp lên được hai rồi Đấy, Trung Quốc chơi mết Nhưng mà hình như nó là 9 mét chứ nó không phải là gót mết Đã có nhà ra đi rồi kìa Cái bọn mết này gặp Assassin mà kẹp bốn cá vào thì gọi bằng bố luôn Con gấu assassin nó nhảy ra một phát thì con già bay màu rồi anh em ạ <clears throat> Cái bộ mết nó, nó bị một cái nó đứng tụm vào ấy Mà gấu assassin nó chỉ cần có một cái chấm lan thôi Thì là cái bọn này nó bay màu trong một giây Chưa kể kẹp bốn cá vào Ui Dòng mập ra nhiều không hề anh em này Mà tôi bán nó rồi Vừa chứ từ cái lúc mà tôi bán cái con rồng mập đi Cái con người nước của tôi ấy, nó lên được hai sao xong mà bây giờ nó không ra người nước nữa mà nó ra toàn ra rồng mập anh em ạ Cay nhở Thế mới cay đấy Bây giờ lên 9 nó có 6 đỏ Nhưng mà thôi Không Như tôi đã nói vừa nãy là bây giờ máu nhiều chơi 6 đỏ nó chả giải quyết được cái vấn đề gì cả Đấy phải không Nhiều mết phết đấy Thi nhau chơi mết như thế này thì khó mà ra bài lắm Tranh nhau con già mà Bây giờ thằng nào lên già trước thì thằng đấy là bố Thằng nào mà lên già là hai sao trước thì nó sẽ ăn hết những cái thằng còn lại thôi Mặc dù là mết là meta nhưng mà nhiều người chơi thì nó cũng sẽ không ngon làm đâu anh em ạ Chưa chắc đã giòn Chưa chắc đã giòn đâu Tôi mặc dù tôi chơi cái bộ này nhưng mà tôi một mình một đường luôn Không coi như là là là phải cướp bài của ai cả Không phải tranh bài của bất cứ một ai hết một mình một đường Nhưng mà đồ thì có vẻ như là không ổn lắm nhỉ Ở đây có cái bờ linh nhưng mà từ từ đã Chưa ghép vội Tôi tôi vẫn muốn là lấy giữ lại cái trượng phép Đấy Tí nữa thì ghép cái uh, xung kích thì cũng ngon Mết nhiều không? Rất nhiều người chơi mết nhá Nhưng mà như tôi đã nói từ vừa nãy là chưa chắc đã giòn đâu Gót mết chưa chắc đã giòn ồ chưa ra già này nhà này nó chưa có con già cơ mà tranh nhau anh em ạ à. roll hết tiền rồi không ra con già kìa chính ra như thế lại những cái nhà chơi hunter lại ngon <laughs> nhà hunter lại, lại bây giờ lại top một luôn đấy, chơi hunter mà có assassin cũng căng phết đấy assassin gấu assassin hai sao rồi uy tín rồi Như này ăn được rau quái không nhỉ Tôi nghĩ là ăn được đó Nhưng mà kiểu như bây giờ ấy, tôi kiểu tôi mỗi lần tôi ăn rau quái tôi thoát hết cả tim luôn ấy có ăn được không? <laughs> Trông hơi sợ đấy nhá Giết chết cái con quái này là con con con heo nó sẽ gọi ra con quái Là ăn được Không được rồi, heo chết rồi Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi Ok phải cứt ạ, lắm dây chuyền thế Đấy rồi có cái bão rồi này anh em này Lấy bão hay là lấy lấy chiến thánh nhở tôi nghĩ là lấy cái bão này ngon cái bão này khá là ngon món đồ mà phải nói là hơi bị lỗi trong cái giai đoạn này blink nếu mà lấy như này ấy, là chúng ta có thể tung trưởng luôn Vào game phát tung trưởng luôn Đấy Rồi, luôn tiếp rồi Cứ dừng lại ở 8 luôn một chút đã anh em ạ à. Chưa phải vội đâu bởi vì cái tầm này ấy, Máu nó nhiều bây giờ lên 9 thì cũng sẽ là 6 đỏ thôi 6 đỏ kẹp với cả hai gót Thậm chí là nó còn yếu hơn Cái tầm này cứ để như này là khỏe rồi Tôi nghĩ là tôi tự tin tôi để nó tụt xuống vào đâu đấy nó khoảng 15 máu thì lúc đấy tôi mới bắt đầu phong 6 đỏ Chả có gì phải vội à Tầm này vẫn khỏe Đấy, thấy không? Khỏe mà Đẩy thậm chí đẩy nhà Hunter 12 máu luôn Cứ bình tĩnh Dạo này phép kinh quá à Ừ kinh gì đó Quá kinh anh em ơi <laughs> Nhưng mà tôi thấy trận này phép sắp đi hết rồi đấy Tôi nhận ra một cái điều mà có vẻ như là anh em vẫn chưa để ý đâu Nhưng mà có vẻ như Assassin nó đang buồn luốt chửng cái bọn mết rồi <laughs> <laughs> cái ông chơi assassin là cái ông ờ, bảo ngọc cái ông đang muốn coi như là ờ, ăn tươi nuốt sống bọn vết rồi đấy anh em cứ tin tôi đi Mết nó không thọ nổi đâu Assassin mà nó, nó nó lên được con gấu Assassin hay sao Nó chỉ cần kẹp cá mà thôi thì là coi như là khóc hết Tất cả đều phải khóc luôn Ông nào chơi mết thì xác định luôn là gặp cái nhà đấy đẩy một đống máu luôn ấy còn cái nhà Clyde ui nhà Clyde này còn ra là cái con con con uh, ca lông hai sao thế từ đây là mới là chân lý này anh em này ui mẹ ơi con người lướt còn đứng trước mặt con ca lông mà bắn chết luôn ạ à. chưa kịp lướt thêm phát nữa mà sao bốn gót mà không lướt được rồi nhở vãi cả đồ lại dây chuyền chắc lấy ba dây chuyền rồi đấy Ok, heo lên được hay sao? Rồi, bỏ heo đi thôi. Bốn con nữa. Bốn con người nước luôn anh em ạ. Máu thì vẫn đang tụt từ từ thôi, không có gì phải vội cả. Vẫn đang giữ máu tốt. Roll ở 8 nó một cái quyết định nó chính xác đấy anh em ạ, chính xác đấy. Bây giờ lên 9 nó không roll ra được hai tiền ba sao đâu. Cái phần trăm tỷ lệ nó ra nó chỉ còn có 20% thôi thì không thể roll ra được chúng ta chơi cái con này bắt buộc phải luôn ở 8 không? Lại gặp Hunter à? Gặp lắm thôi Nhưng mà tôi nghĩ là là, là, là, là cũng không mất nhiều máu đâu Một tí máu thôi 9 Hunter thì đúng là cũng mạnh rồi Nhưng mà Cũng không sợ 6 máu à ít tí thoải mái đi uống tiếp đùa chứ nếu mà tôi chơi con rồng mập nó lên được ba sao đấy anh em ạ cái sai lầm đấy chính là không chơi con rồng mập mà lại chơi con người nước nên là tôi sẽ làm phép một chút anh em nhá <laughs> chiều này là tôi học được của long sida hiệu quả phết đấy anh em ạ <laughs> anh em cứ tin là tôi cứ lém ra lém vào cái này tôi cũng không hiểu tại sao nhưng mà nó có một cái gì đấy nó khá là có niềm tin và tâm linh hoặc là có thể như là đây là một cái kiểu đánh lừa máy ấy, tức là máy thấy là chúng ta không có cái gì nó sẽ cho cái đấy thì máy không thấy là có người nước ở trên bàn cờ cho tôi chẳng hạn là như thế tôi không biết nhưng mà thấy có vẻ rất là hiệu quả đấy anh em cứ tin tôi u đây này anh em <laughs> đúng kiểu ăn tươi lướt sống bết luôn kẹp mẹ bốn cá vào luôn chơi ác ôn thật tệ anh em thấy không ác không bốn cá luôn nhá Bảo Ngọc kẹp bốn cá rồi đấm tất cả cái thằng bớt luôn này Ác thật sự Đã chơi 6 assassin rồi kẹp bốn cá này thì đỡ làm sao được <laughs> anh em thấy không anh em thấy chưa đấy tôi bảo rồi mà hiệu quả lắm anh em ạ à. cái chiêu này tôi học của long sida hiệu quả cực kỳ luôn tôi chỉ cần lấy một cái con co tôi lém ra lém vào thôi nó tự ra mà <laughs> anh em thấy không Bây giờ tôi làm ra ném vào mấy cái xong ra sau nó tự ra tôi người nước Thật Tôi cũng không hiểu sao nhá nhưng mà đây nó có thể vấn đề về mặt tâm linh nhưng mà thực sự là nó là như thế đấy anh em ạ. Nó thật sự nó là như thế luôn. Thôi thôi thôi, rao sau rao sau rao sau. <clears throat> Game này là nó có quá nhiều dây chuyền. Tôi có bốn cái dây chuyền rồi. cố gắng à, roll được cái con người nước ba sao đã anh em ạ tôi tôi không vội đâu bốn hai máu không là cái gì hết chơi đỏ này thì cứ máu tụt xuống khoảng 15 máu thì lúc đấy hãng sáu đỏ trượng ma pháp cũng được đấy nhở bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái chén thánh trò trâu anh em ạ ghép hết luôn nhá ghép luôn đi rồi chúng ta roll tiếp ui rồi <laughs> anh em thấy không tôi bảo đau sau ra người nước là nó ra mà thôi xong rồi còn một con nữa thôi cứ lèm ra lèm vào hiệu quả phết anh em ạ thật đúng là chuyện tâm linh thì không đùa đâu anh em ạ cái vấn đề này khó giải thích lắm tôi chỉ biết là cái điều đấy nó đang diễn ra <laughs> rất là là chuẩn luôn rất là chính xác luôn Không trượt phát nào Đấy Còn một con nữa thôi Rao sau ờ, làm phép phát ờ, ra thôi Anh em yên tâm Ui Con ông căng đấy nhở Phép đâu rồi <laughs> Đùa Ông kẹp bốn cá vào xong ông chơi 6 assassin Chơi với cả gấu ông hỏi ừ, phép đâu rồi Dã man thật sự kẹp như đấm thẳng vào mặt người ta ừ, quên chết chết quên làm phép làm phép làm phép đã anh em quên mất đấy rồi luôn rồi tự tin luôn rồi làm phép xong mà tôi có thể tự tin là, là sắp ra đấy 40 chưa ra thêm phát nữa phát nữa ơi anh em thấy không ui giời <laughs> tôi bảo rồi nói chung là chỉ tôi chỉ có thể là quên làm phép thì nó mới không ra thôi chứ còn một khi mà tôi đã làm phép thì chắc chắn nó ra rồi nhá sáu đỏ 29 máu quá tuyệt vời Máu dưới 30 là ok đấy Tầm này là khỏe rồi Sau đó là chúng ta có thể lên 10 Tầm này thì thôi Lên dần lên 10 thôi chứ còn làm gì nữa đâu Quá khỏe Chết rồi Cái con người nước của tôi ấy, Nó chưa có đồ hút máu Nhưng mà vẫn ăn được cái Hunter thôi Cái bọn Hunter này thì yếu Đi luôn nha Dã man vậy May quá có cái ngọc giảm hồi chiêu Như này thì cũng không khác gì là kẹp bốn gót cả Được đấy Mỗi tội là cái con người lướt của tôi nó hơi mỏng Nó không có kiểu giáp xoay ấy Giáp xoay với cả không có cái ờ, đồ hút máu Đồ hút máu thì Bây giờ là nó chỉ có đồ cam thì mới hút máu rồi thôi Chứ còn cái uh, huyết triệu bây giờ không hút máu được Nếu mà nó là đồ tím Hy vọng là có thể giữ máu được đến lúc có cái huyết triệu Huyết triệu thì mới mới ăn thua anh em ạ Mết chơi hết rồi mà vẫn kẹp cá à Thực ra kẹp cá thì cũng đúng thôi Bởi vì là tôi đang chơi cũng là bắn trưởng mà Nhưng mà assassin gặp đỏ có vẻ hơi đuối nhở anh em nhở Đẩy phát 27 vào luôn Dã man Căng thật đấy Đẩy phát nhà, nhà Assassin còn ờ, có một máu Tí chết Chứng tỏ gót người nước cũng mạnh ấy chứ Bên kia có vẻ hơi lâu ấy nhỉ Tình hình là vẫn thua Vẫn thua hơn Calong Rao tiếp theo chúng ta sẽ gặp Clyde đấy Tôi tôi ghép cái hai tia cho cái con Rubik để nó cướp con Calong à Chuẩn bị sẵn từ vừa nãy rồi Con Calong mà đứng ở trong góc ấy Lấy đứng ở trong góc này này Chúng ta bây giờ chúng ta Cướp cái con Calong ở trong góc thôi Mà đợi chút Chuyển ở dây cuối cùng anh em nhá Đây, nó chuyển hai vị trí của cái con người nước và con con Grand Herat cho nhau Dồn đồ cho con uh, con Grand Herat thì thực ra nó cũng không khác gì con ca lông đâu Rồi, hay quá để xem ăn được không nhá Nếu chúng ta cướp ca lông thì có ăn được không Ui phải cướp con người nước của tôi bị ăn một tràng đạn cái bay màu luôn kìa Gần bay màu luôn Rồi Glen Herat bắn được rồi Đây nó sẽ là solo giữa hai anh ca lông Glen <laughs> Herat của tôi có đồ nha anh em nhá Cắt chuỗi được không Ủa càng ấy Mặc dù tôi không có đồ nhưng mà tôi có được hưởng gót tôi bắn nhanh hơn anh em ạ à. Ăn rồi Ăn rồi Hay quá Assassin đi rồi cả Assassin bay màu Assassin gặp Glide Calong 2 sao thì chắc là bay màu là cũng đúng rồi Đấy, tầm Assassin lên gấu 2 sao vẫn không ăn được cái cái tầm này là chắc là phải phải sai linh thôi sai linh assassin hai sao cấp điên thì mới ăn được thôi chứ còn cũng khó ăn được còn ca lắm rồi thì round sau tôi có thể lên được 10 rồi Thì cái bộ của tôi là mắc binh Vấn đề là làm sao chúng ta có thể cướp được cái con ca lông thôi <laughs> Bây giờ lừa lừa nào để đối thủ không để ý chúng ta cướp được ca lông Round sau đẩy một phát 16 máu đi luôn không Anh em nhở Có bao giờ mà có thể 16 máu kia có thể đẩy một phát đi luôn mà đối thủ chưa kịp nhận ra là tôi cướp con ca lông không Có không Có bao giờ có thể làm được như thế không nhở Thì còn để để cho nhận ra thì không bao giờ có thể cướp lại được Calong đâu Đấy, họ sẽ di chuyển đến Calong mà chúng ta sẽ không biết được nó đứng ở vị trí nào hết ok huyết trượng chắc chắn rồi nó sẽ phải là cái huyết trượng để cho cái con này nó có hút máu nữa vừa lướt vừa hút máu anh em ạ à. ok rồi Đồn khan 2 nào Cho xin con khan 2 sao đấy Không có luôn Với cả cần một con Battleman nữa Đánh với bọn này này cần Battleman Không có Battleman hơi à đuổi Cá lông đổ vãi đái Cướp cá lông anh em nhá Cướp cá lông Ui nó chuyển vị trí nhanh tê cả khổ đấy khổ đấy nhưng bây giờ tôi không cướp được cá lồng đâu anh em ạ phải kiếm những con khác cướp rồi à. không được không được không được không được cá lồng khô lắm nó ờ, biết rồi biết rồi đối thủ biết là chúng ta sẽ cướp con cá lồng cắt chuỗi đây được không cắt chuỗi được không khó rồi con này nó trâu quá anh em ạ vừa hút mana được đấy không cho nó Không cho nó bắn trưởng Không cho nó bắn trưởng Hay Ui Ui không được rồi Khỏe quá Đồ thế giới anh em ạ Đồ thế giới quá nhờ ba món đồ cam ừ. Có lên chuyển sang bốn đá không? Bốn đá thì phải có Dash spirit. Tôi nghĩ là chắc là cũng chẳng cần chuyển sang bốn đá đâu anh em ạ Phải có dash split 2 sao mới chơi được cơ Như thế nó mất gót Yếu lắm anh em ạ Thôi Chơi như này nó cũng hợp lý không Cái quan trọng ấy là cái con Grand Herat ấy Đấy cái con cò là con đấy đấy Nào chúng ta cướp nào ui rồi nó chuyển cái con ca lông nhanh vãi cứt luôn anh em ạ Nhưng mà Tôi tôi có cướp một ca lông đéo đâu Anh em biết tôi cướp con gì không đây này tôi là cái cướp với con hóa vịt rồi này đi collector anh em ơi trời hóa vịt liên tục luôn đéo nhấc được cái tay lên thì bắn đi thì chết rồi ui rồi ca lông ca lông với chúng tôi này Đùa <laughs> Trời ơi chuyển vị trí thì cũng nhanh đấy Cũng nhanh đấy Nhưng mà cướp ca lông đéo đâu <laughs> Ca lông bị hóa cóc đến chết luôn anh em ạ à.